Địa ốc Firestars Đà Lạt xin giới thiệu sản phẩm. Đất thị trấn Thạnh Mỹ, đơn dương, diện tích 514 m2, sổ riêng xây dựng, đường nhựa ô tô, cách quốc lộ 27 khoảng 120 km. Ngay cạnh trường mầm non, gần Ủy ban nhân dân huyện, trụ sở công an, bưu điện, khu dân cư đông đúc, an ninh cao, giá 3,5 tỷ đồng. Nhà Nguyễn Hữu Cảnh, diện tích 193 m2, sổ riêng xây dựng, hướng Bắc, đường ô tô, kết cấu. Một trệt một lầu, 3 phòng ngủ, hai nhà vệ sinh, nằm trong khu dân cư đông đúc, an ninh tốt, tiện ích xung quanh đầy đủ, giá 11 tỷ đồng. Đất hẻm 98 Thông Thiên Học, diện tích 147m2, sổ riêng xây dựng, hướng Tây Bắc, đường nhựa 4m, khu dân cư yên tĩnh, tiện ích đầy đủ, cách chợ Đà Lạt 2,5 km, giá 8,8 tỷ đồng. Đất hẻm Nguyễn Trung Trực, diện tích 378,9m2, có 300m2 đất ở, sổ riêng xây dựng, hướng Tây Bắc, đường bê tông 3m. Cách đường Nguyễn Trung Trực 50m, cách Hồ Xuân Hương 2km, tiện ích đầy đủ, giá 22,3 tỷ đồng. Khách sạn khu quy hoạch Zexin, diện tích 102,5m2, sổ riêng xây dựng, hướng Tây Bắc, đường ô tô, kết cấu,